Ok đầu tiên nhất để tải app Tut Docket ấy, thì bạn sẽ đến hành là lên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với các bạn sử dụng hệ điều hành Android nha. Bạn tìm kiếm cho mình từ khóa là Tut Docket này. Thì đây chính là ứng dụng mình đang nói đến. Tiếp theo bạn sẽ đến hành là tải và đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha. Ok như vậy là mình đã tải và cài đặt uh, à, Tut lên trên điện thoại của mình thành công. Và chia sẻ thêm ý, hiện tại ứng dụng uh, à, Tut này chưa có trên cửa hàng App Store đối với các máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Tiếp theo bạn sẽ nhấn vào mở cho mình này. Kế tiếp thì à, sẽ là một giao diện đăng nhập tài khoản như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ đăng nhập bằng link email của Google nha. Và trước khi đăng nhập ấy thì à, bạn sẽ tiến hành à, nhập mã khuyến mãi này. Khi bạn nhập mã khuyến mãi này ấy, thì bạn sẽ nhận ngay 600 xu Rocket hoàn toàn miễn phí 100 trăm luôn nha. Ok, bạn sẽ nhấn vào tôi có mã khuyến mãi cho mình này. Và bạn nhập cho mình mã là FVG PIN nha Mã khuyến mãi này mình cũng sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha Sau khi nhập mã khuyến mãi xong rồi bước kế tiếp bạn sẽ nhấn vào đăng nhập bằng Google này Ở bước này thì bạn sẽ ra uh, chọn tài khoản Gmail bạn muốn đăng nhập nha Dù đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản là hoanggiangxe.com a gmail.com này Mình sẽ bấm chọn vào nha Ok như vậy mình đã đăng nhập thành công Thì vào quan sát này ở mục Su Rocket là mình đã được áp cộng 600 à, Su Rocket hoàn toàn miễn phí luôn nha Ok như mình chia sẻ là đối với app này chúng ta sẽ tự động kiếm su và chúng ta sẽ dùng số su đó để tự động tăng view, tăng lượt xem cho video trên kênh YouTube của chúng ta nha. Ok thì đây chính là giao diện à, auto tự động kiếm su. Thì đầu tiên nhất ở mục su rocket, đây là tổng số su hiện bạn đang có nha. Kế tiếp là thời gian phát này. Thì đối với video này chúng ta sẽ cần xem 75 giây và sau khi xem hết 75 giây chúng ta sẽ được 75 ờ, xu nha. Thì cứ một giây chúng ta xem video sẽ tương đương với một xu nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ để ờ, cho app tự động xem video này và chúng ta sẽ nhận được ờ, số xu tương ứng ở đây nha. Như video này chúng ta sẽ xem một phút tức là 60 giây này và nhận được 60 xu Rocket ha. Ok, hiện tại mình đang có 600 xu này. Nát nữa xem xong video này thì mình sẽ được cộng thêm 60 xu nữa nâng tổng số xu của mình lên là 660 xu nha Ok đoạn này thì mình sẽ tua nhanh video ha Rồi ok, như vậy là mình đã xem xong video kia Và bạn quan sát này là số xu của mình đã được cộng à, thêm 60 xu Là tổng mình hiện đang có là 660 xu này Và cũng như là bạn có thể thấy này là app này sẽ tự động xem video Chúng ta không cần phải nhấn vào đâu để đổi video ha cũng như là có lưu ý thêm ấy là khi app đang hoạt động như thế này ấy, chúng ta không thao tác bất kỳ một hành động nào trên điện thoại để app tự động kiếm xu cho chúng ta nha. Ok, video thứ hai này thì à, khi mình xem xong ấy thì mình sẽ nhận được 100 à, xu này. Bây giờ thì mình sẽ tua nhanh video ha. Bạn quan sát nhá, hiện tại mình đang có 660 xu này. Xem xong video này mình sẽ được cộng thêm 100 xu này. Ok. Đó bạn quan sát này, là mình vừa được cộng thêm 100 à, xu nâng tổng số xu của mình lên là 760 xu này đó thì bạn cứ để app à, auto tự động à, kiếm xu cho chúng ta nha và cũng nhớ lưu ý là không thao tác bất kỳ một hành động nào trên app để app tự động làm việc ha rồi như video này mình sẽ xem 401 giây này và sẽ nhận được tương là 401 xu nha thì đó là cách kiếm xu tự động ở trên app uh, Tudocket này thì ngoài cách kiếm xu này chúng ta có thể kiếm xu bằng cách khác nữa nha bạn sẽ nhấn vào mục tài khoản ở góc bên phải dưới cùng này Kế tiếp bạn kéo xuống ờ, đến mục ờ, quảng bá ứng dụng và nhận ờ, Rocket Coin Bạn nhấn chọn vào cho mình nha. Thì bạn quan sát ở mục mã khuyến mãi của tôi này. Thì đây chính là mã khuyến mãi của mình nhá. Còn mã khuyến mãi của bạn thì cũng ở mục này nhưng sẽ là một mã khác nha. Đó thì đây chính là mục quảng bá ứng dụng giới thiệu bè này là chia sẻ tút rocket cho bạn bè ấy thì bạn có cơ hội nhận được 500 su rocket coin trên một lượt giới thiệu thành công nha. Đó thì bạn có thể quan sát thấy này, hiện tại là mình đã giới thiệu được 39 người này và đây là mã khuyến mại mà mình đã nhập này Ok thì vừa nãy lúc đăng nhập ấy, bạn chưa nhập mã khuyến mại của mình ấy thì bạn sẽ vào mục này và bạn sẽ nhập mã khuyến mại là FVG PN vào mục này nha. Sau đó nhấn vào xác nhận nha. Ok thì đó là hai cách kiếm su Rocket ở trên app uh, Tu Rocket này. Ngoài ra bạn có thể uh, nhận su Rocket này bằng cách chúng ta sẽ mua nha. Nhấn vào mục uh, nhận su Rocket ha. Thì ở đây sẽ có 2 4 6 gói su Rocket mà bạn có thể mua này. Gói đầu tiên là gói uh, 6000 su Rocket thì bạn sẽ đầu tư là 25.000 Việt Nam đồng nha. Tương ứng thế là gói 50.000 xu Rocket thì bạn sẽ đầu tư ờ, số tiền tương ứng là 123.000 à, Việt Nam đồng này. Rồi 100.000 xu Rocket này cũng như là 600.000 hay là 1 triệu rưỡi xu Rocket và cuối cùng là 4 triệu xu Rocket thì bạn sẽ đầu tư là 4 triệu 9 nha. Ok. Ngoài ra bạn có thể ờ, nhận trình tăng tốc này. Đó sử dụng trình tăng tốc để cải thiện vị trí phát video của bạn. Thì ở đây chúng ta cũng ờ, mua trình tăng tốc nha. Nếu bạn mua một trình tăng tốc thì sẽ có giá là 112.000 này. Rồi nếu mua 7 trình tăng tốc này thì sẽ có giá là 550.000 nhá. Và cuối cùng là 15 trình tăng tốc thì sẽ có giá là 1 triệu mốt này. Ok thì đó là mục uh, nhận trình tăng tốc. Ngoài ra ở đây sẽ có mục uh, thành viên cao cấp ha. Thì đối với mục uh, thành viên cao cấp này, khi bạn đăng ký là thành viên ấy thì uh, mỗi ngày bạn sẽ được tặng 2.400 xu token nha. Cũng như là mỗi tháng sẽ tặng một trình tăng tốc này Kế tiếp là tải cũng như là phát video tăng lên 6 này. Tài khoản bình thường ấy thì chúng ta chỉ có thể à, tải 3 video lên nha, ở mục à, danh sách đây này. Đó. Hiện tại mình đang à, tải một video này. Ok. Kế tiếp này là khi bạn là thành viên cao cấp thì tải lên video có thể hưởng 20% chiết khấu này. Và cuối cùng là khi bạn xem video có thể nhận thêm 50% su docket nha. Ở đây thì chỉ có gói một tháng thôi, có giá là 233.000 này cũng như là bên dưới sẽ có thông tin chi tiết nha là thanh toán định kỳ này hủy bất cứ lúc nào này phí sẽ được trừ ờ, từ tài khoản Google Play của bạn đăng ký của bạn sẽ được ờ, tự động gia hạn với cùng thời lượng và giá cho đến khi bạn hủy nó trong cài đặt thỏa thuận của Google Play nha Ok rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tăng lượt view lượt xem cho video trên kênh YouTube của bạn nha bạn sẽ nhấn mục ờ, danh sách này thì ở đây bạn sẽ tiến hành tải video lên nha và như vừa nãy mình chia sẻ là đối với tài khoản bình thường, tài khoản cơ bản ấy, thì mình chỉ có thể tải tối đa 3 video lên nha. Bạn sẽ nhấn mục à, tải lên video. Kế tiếp mục à, liên kết video thì bạn sẽ đang à, dán đường link video trên kênh YouTube của bạn vào đây. Ok thì đây là kênh YouTube của mình. Ví dụ mình muốn tăng một video nào đó này. Ok ví dụ mình muốn tăng video này chẳng hạn đi thì mình sẽ tiến hành sao chép đường link nha. Mình nhấn vào chia sẻ này sau đó sao chép đường liên kết hai kế tiếp quay trở lại tút rocket này và dán đường link đó vào đây này ok bước theo thì bạn sẽ này à, chọn số lượt xem nha mặc định đây là 10 lượt xem này ngoài ra bạn có thể à, tăng lên này 50 lượt xem này cũng như 100 lượt xem này và mắc là 1.000 lượt xem nha hiện tại thì mình đang có 3.300 xu nên mình chỉ có thể tăng được là 50 lượt xem này rồi kế tiếp ở mục à, số dây phát này tức là thời gian xem trên một lượt xem ha thì mặc định đây là 60 giây rồi cũng như là thời gian tối thiểu là 60 giây nha tối đa sẽ là 600 giây tức là 10 phút này ở đây thì mình sẽ tăng 50 lượt xem cũng như là thời gian xem là 60 giây nha vì mình chỉ có là 3.300 xu này kế tiếp ở trình tăng tốc nếu bạn có trình tăng tốc thì bạn sẽ bật à, mục này lên nha mình chưa có thì mình sẽ tắt đi này ok tiếp theo bạn quan sát này là tổng số xu rocket của bạn hiện tại này là 3.300 xu cũng như là chi tiêu cho việc ờ, tăng view tăng lượt xem cho video này sẽ là 3.000 xu nha Ok cuối cùng thì bạn sẽ nhấn vào tải lên video cho mình này như vậy là mình đã tải video thành công rồi nha đây chính là video mình vừa thêm để tăng lượt view lượt xem cho video này đó bạn có thể quan sát thấy nha sẽ lên là tăng được bao nhiêu lượt xem trên tổng số lượt xem mà vừa nãy mình đã chọn nha Ok nhiều video dưới là xem được 17 lượt xem này trên tổng 100 lượt xem ha thì đó là cách tăng lượt view lượt xem cho video trên kênh youtube đối với app à, tút rocket này nha Ok thì như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sử dụng app à, Tút Rocket để à, tự động kiếm xu cũng như là tự động tăng lượt view, lượt xem cho video của bạn trên kênh YouTube. Thì nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào trong quá trình sử dụng app Tút Rocket ấy